Chương trình VietFast Tonight được bảo trợ bởi Planet Coffee Roasters được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ 1888 461 2679 Trung tâm BST dầu khuynh diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. Pechanga Resort Casino khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2023. Bây giờ là các bản tin chính. Tổng thống Biden mời Chủ tịch Hạ viện McCarthy và những người khác thảo luận về trần nợ công. Lãnh đạo của các phe tham chiến ở Sudan đồng ý ngưng bắn trong 7 ngày. Tổng thống Biden gửi 1.500 quân nhân tới biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Thành phố El Paso tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh tiêu đề 42 sắp kết thúc. Cơ hội việc làm tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm. Thành viên Hội Nhà văn biểu tình rầm rộ tại New York hàng ngàn tấn khí nguy hiểm đã thoát ra từ sản phẩm tiêu dùng. Và thẩm phán sẽ xem xét yêu cầu từ luật sư của cựu Tổng thống Trump trong vụ án tiền bịt miệng. Đó là tất cả những bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần tin tối nay. Thanh Thảo sẽ mở đầu cho phần tin chi tiết bây giờ. Bản tin đầu tiên là Tổng thống Biden đã mời Chủ tịch Hạ viện McCarthy và một số người khác đến họp tại Tòa Bạch Ốc vào tuần tới về vấn đề trần nợ công. Vấn đề trần nợ công của Hoa Kỳ có thể không còn bị mắc kẹt trong Hạ viện Quốc hội – Bốn nhà lãnh đạo hàng đầu ở Quốc hội, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã được mời thảo luận về vấn đề này vào tuần tới tại Tòa Bạch Ốc. Thời hạn giải quyết vấn đề trần nợ của Hoa Kỳ có thể chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Thượng nghị sĩ John Thune thuộc đảng Cộng Hòa tại South Dakota đã nói áp lực đang gia tăng và cần phải giải quyết. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai nói với các nhà lập pháp rằng quốc gia Hoa Kỳ có thể sẽ vỡ nợ ngay sau ngày đầu tiên của tháng 6 năm nay. Tổng thống Joe Biden đã xác định chúng ta thanh toán các hóa đơn của mình và chúng ta nên làm như vậy mà không bắt giữ con tin một cách liều lĩnh như hành động của một số đảng viên Cộng hòa MAGA trong Quốc hội lãnh đạo khối đa số Thượng viện là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện dân biểu Hakim Jeffries và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã được mời đến Tòa Bạch Ốc vào ngày 9 tháng 5 để thảo luận về cuộc khủng hoảng trần nợ công. Dân biểu Nancy Mace thuộc đảng Cộng hòa ở South Carolina đã phân trần, chúng tôi phải làm điều đó, 31.000 tỷ Mỹ Kim và còn tăng thêm là gánh nặng quá cao để người dân Mỹ có thể hấp thụ lâu hơn nữa. Theo một quan chức Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Biden sẽ nhấn mạnh rằng việc tăng trần nợ phải được thực hiện mà không kèm bất cứ điều kiện cắt giảm chi tiêu nào. Đạo luật hạn chế tiết kiệm và tăng trưởng năm 2023 của ông McCarthy đã được thông qua tại Hạ viện vào tuần trước đã kêu gọi tăng trần nợ công nhưng lại đòi hỏi phải cắt giảm ngân sách. Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc đảng Dân Chủ, thuộc Ủy ban phân bổ ngân sách đã giải thích, đây không phải là cách để bắt toàn bộ nền kinh tế làm con tin cho chương trình nghị sự chính trị của bạn. Đó là hành vi ấu trĩ và vô trách nhiệm. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Ông hy vọng lời mời của Tòa Bạch Ốc là chân thành và Tổng thống Biden sẽ thể hiện vai trò lãnh đạo thực sự và cuối cùng là đặt chính trị sang một bên và đặt sự an toàn của quốc gia Hoa Kỳ lên hàng đầu. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã chấp nhận lời mời gặp mặt của Tổng thống Biden vào ngày 9 tháng 5. Hai người đã không gặp nhau trực diện kể từ tháng 2 năm nay. lãnh đạo của các phe phái tham chiến ở tại Sudan đã đồng đưa đến một thỏa thuận ngưng bắn trong vòng 7 ngày. Bộ Ngoại giao Nam Sudan cho biết trong một tuyên bố đưa ra trong ngày hôm nay, thứ Ba, rằng lực lượng vũ trang Sudan viết tắt là SAF và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự viết tắt là RSF. Hai phía chính thức tham chiến ở tại Sudan đã đồng ý ngưng bắn trong vòng 7 ngày. Hai bên cũng cho biết là họ sẽ cử đại diện tham gia các cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức tại một địa điểm đã thỏa thuận do hai bên lựa chọn. Các lệnh ngưng bắn trước đây đã thất bại trong việc ngăn chặn giao tranh giữa các phe phái đối địch tại nhiều vùng khác nhau của Sudan. Các cuộc đàm phán thất bại giữa người đứng đầu quân đội Sudan ông Abdel Fattah al-Burhan và lãnh đạo của lực lượng RSF ông Mohamed Hamdan Dagalo đã làm nổ ra các cuộc đụng độ dữ dội giữa hai phía vào hồi trung tuần tháng 4 và đã gây ra một làn sóng di cư ồ ạt của người tị nạn ra khỏi đất nước đang có xung đột và đưa đến cái chết cho ít nhất là 528 nhân mạng. Một thông báo được đưa ra vào ngày thứ ba của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR đã lên tiếng cảnh báo là có thể có khoảng 800.000 người sẽ chạy sang các quốc gia láng giềng vì vấn đề bạo lực đang diễn ra, làm cản trở các đoàn xe di tản ra khỏi các khu vực chính của Sudan. Sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các chính phủ cũng như là các đối tác liên quan, chúng tôi đã đưa ra một con số kế hoạch là 815.000 người có thể chạy sang 7 quốc gia láng giềng với Sudan. Rauf Mazu là trợ lý cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phụ trách hoạt động của tổ chức này đã cho biết vào ngày thứ Hai. Ông Mazu cũng cho biết là ước tính có khoảng 73.000 người đã trốn khỏi Sudan sang các quốc gia láng giềng hàng ngàn các công dân ngoại quốc đã đi ra khỏi đất nước Sudan khi các cường quốc phương Tây bước vào để chính thức di tản các công dân của họ trong vòng 3 tuần lễ vừa qua. Trong khi hàng ngàn gia đình ở địa phương khác cũng đã mạo hiểm bằng những cuộc hành trình nguy hiểm từ thủ đô Khartoum khi họ phải tự lo liệu lấy bản thân. Nhiều người dân địa phương hiện nay vẫn bị mắc kẹt tại nhà của họ với tình trạng thiếu nước, thiếu thực phẩm, thiếu thuốc men và điện – làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo vì các tổ chức cứu trợ ưu tiên phân phối viện trợ y tế cho các bệnh viện bị cuốn vào vụ xung đột. Ít nhất là đã có 94 người đã thiệt mạng kể từ ngày 20 tháng 4 tại thành phố Al Genina của Sudan ở phía tây Darfur, theo một tuyên bố từ Hiệp hội các bác sĩ biên giới Sudan vào ngày thứ Ba. Sang có bản tin liên quan đến biên giới của Hoa Kỳ và Mexico, Tổng thống Biden gửi 1.500 quân nhân đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị cho thời hạn cuối cùng của tiêu đề 42 vào tuần tới. Các nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng có kế hoạch gửi 1.500 quân nhân đang tại ngũ tới biên giới phía Nam Hoa Kỳ trước khi chính sách thời Covid hết hiệu lực. Tiêu đề 42 cho phép nhà chức trách từ chối một số người di cư ở biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Các nguồn tin cho biết quân đội sẽ hiện diện tại đó để hỗ trợ cho Bộ Nội an Hoa Kỳ trong 90 ngày. Họ sẽ phục vụ trong vai trò hành chính và không thực hiện bất cứ một công việc hành pháp nào. Tính cho đến thứ Ba thì khoảng 22.000 người di cư đã bị nhân viên Custom and Border Protection viết tắt là CBP, tức là Bộ Thuế quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, giam giữ. Trong những ngày gần đây, khoảng 7.000 người di cư đã cố gắng vượt qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ hàng ngày theo một trong các quan chức, các binh sĩ bổ sung đang được gửi đến là để đáp ứng yêu cầu từ Bộ Nội an, sẽ lấp đầy những lỗ hổng năng lực quan trọng, bao gồm khám phá và giám sát, nhập dữ liệu và hỗ trợ kho hàng. Hai trong số các quan chức cho biết họ sẽ ở đó tới 90 ngày, rồi sau đó thì lực lượng dự bị, quân sự hoặc là nhà thầu sẽ thực hiện công việc của họ. Hành động này diễn ra trong bối cảnh tiêu đề 42 là luật y tế công cộng cho phép Hoa Kỳ từ chối các yêu cầu xin tị nạn và di cư vì lý do sức khỏe cộng đồng. Tiêu đề này sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 5. Một số quan chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết việc chấm dứt tiêu đề 42 có thể lôi kéo thêm nhiều người hơn nữa tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ để họ sẽ di chuyển đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Bộ trưởng Quốc phòng Lord Austin đã chấp thuận yêu cầu chính thức của Bộ Nội an đã gửi binh sĩ tham gia 2.500 binh sĩ vệ binh quốc gia đã được gửi đến để hỗ trợ thực thi pháp luật tại biên giới. Theo Bộ Quốc phòng, thì lực lượng vệ binh quốc gia đã có mặt tại biên giới được khai triển trong tình trạng đang hoạt động, có nghĩa là nhiệm vụ của họ được tài trợ bởi chính phủ liên bang, chứ không phải là các tiểu bang tương ứng. Tổng thống Joe Biden tuần trước đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép chính quyền triệu tập các lực lượng tại ngũ để giải quyết nạn buôn bán ma túy ở biên giới phía Nam và về cơ bản là phê duyệt trước hoạt động này trong bối cảnh ngày càng có nhiều người tị nạn kéo đến khu vực biên giới tại thành phố El Paso, chính quyền tại thành phố này đã đưa ra một thông báo tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đặt toàn thành phố vào trong những cái ứng cứu những cái tình trạng đề phòng cao nhất. Ủy viên tuần tra biên giới đã ra làm chứng trước Quốc hội vào hồi tháng trước và tuyên bố rằng ông hoàn toàn mong đợi rằng một khi tiêu đề 42 được dỡ bỏ, thì con số người di cư mỗi ngày hiện nay đang ở khoảng mức 7.000 người mỗi ngày thì có thể sẽ tăng lên khoảng 10.000 người mỗi ngày sau khi mà chương trình tiêu đề 42 kết thúc. Ở El Paso thì điều này có nghĩa là sẽ còn nhiều người hơn đối với các nơi trú ẩn địa phương có thể chứa. Ngay cả bây giờ thì những nơi này đang hoạt động hết công suất. Người ta có thể nhìn thấy những người di cư đang ngủ vật vựa bên ngoài các vỉa hè và trước các nhà thờ với hàng trăm người tràn ra ngoài đường phố. Đây là nơi tình trạng khẩn cấp đã xuất hiện. El Paso bắt đầu từ lúc 12 giờ 1 phút sáng ngày thứ hai và sẽ kéo dài 7 ngày trước khi được Hội đồng thành phố phê chuẩn sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo mở ra một số các nơi trú ẩn khẩn cấp đồng thời sử dụng quỹ liên bang theo tờ El Paso Times đã cho biết. Thị trưởng của thành phố này ông Oscar Leaser thì cho biết chúng tôi hiện nay đang chuẩn bị một cách ráo riết cho cái mà chúng tôi gọi là điều chưa biết được. Tờ báo này đưa tin, thành phố hiện đang chuẩn bị mở thêm hai nơi trú ẩn tạm thời tại các trường trung học cơ sở bỏ trống và nếu như cần thiết thì can quát các quan chức cũng có thể có kế hoạch sử dụng một trung tâm hội nghị ở trung tâm thành phố El Paso. Tuy nhiên, như El Paso Times đã chỉ ra, thì cảnh sát ở thành phố này không thể thực thi luật nhập cư. Luật này vẫn thuộc phạm vi quản lý của liên bang. Do đó mà Bộ Nội an đã đề nghị Bộ Quốc phòng tăng cường thêm 1.500 vệ binh quốc gia với tư cách là những người sẽ giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ở tại thành phố này có thể giải quyết tình trạng. 1.500 lực lượng này sẽ không trang bị vũ khí và tuy nhiên họ có thể ứng cứu đối với các lực lượng thực thi uh, tại thành phố El Paso. Các thành phố biên giới khác của Texas chẳng hạn như là Laredo và Brownsville cũng có đã bắt đầu tuyên bố tình trạng khẩn cấp của riêng họ. Trong một tuyên bố, thì thị trưởng của thành phố Laredo, tiến sĩ Victor Trevino, đã cho biết tuyên bố thảm họa của thành phố là một phần nằm đạt được sự cân bằng với các cửa khẩu biên giới dự kiến sẽ có sự tràn ngập của làn sóng người di dân sau ngày 11 tháng 5. Sang qua tin về kinh tế, cơ hội việc làm tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm. Cơ hội việc làm tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 2 năm. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ thì tổng số việc làm cần người tại Mỹ là 9 triệu rưỡi trong tháng 3 vừa qua. Đó là mức giảm từ gần 10 triệu được báo cáo trong tháng 2. Con số này cũng thấp hơn ước tính của các kinh tế già. Các chuyên gia cho rằng sự sụt giảm này phản ánh thị trường lao động đang ổn định dần trở lại và cân bằng sau chiến dịch kéo dài cả năm của Quỹ Dự trữ Liên bang nhằm hạ nhiệt tỷ lệ lạm phát và hạ nhiệt nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn mạnh với khảo sát cơ hội việc làm và doanh thu lao động hàng tháng hay là báo cáo JOLT từ Bộ Lao động hôm thứ Ba cho thấy 1.6 vị trí tuyển dụng cho mỗi người thất nghiệp trong tháng 3. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 10 của năm 2021 và so với 1.7 cơ hội việc làm dành cho mỗi người thất nghiệp trong tháng 2. Cơ hội việc làm là thước đo nhu cầu lao động đã giảm 384.000 xuống còn 959 triệu vào ngày cuối cùng của tháng 3, là mức thấp nhất kể từ tháng 4 của năm 2021. Các kinh tế gia tham gia cuộc khảo sát của Reuters đã dự báo vào khoảng 9 triệu 775 ngàn việc làm được mở ra đang tìm người. Sự sụt giảm trong tháng 3 tập trung tại các doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp có từ 1 đến 49 nhân viên là động lực chính cho sự tăng trưởng phi thường của thị trường lao động ít nhất có hơn 144.000 vị trí tuyển dụng trong ngành vận tải, kho bãi và tiện ích. Cơ hội việc làm dịch vụ chuyên nghiệp và doanh nghiệp giảm 135.000. Các nhà bán lẻ đã báo cáo sự sụt giảm 84.000 vị trí tuyển dụng. Có sự sụt giảm đáng kể trong vụ ờ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, nhưng các dịch vụ giáo dục lại báo cáo tăng thêm 28.000 cơ hội việc làm và cũng có 34.000 cơ hội việc làm của chính phủ theo bản báo cáo George và vị trí tuyển dụng đã giảm ở cả bốn khu vực trong nước Mỹ với sự sụt giảm mạnh ở vùng Trung Tây và miền Tây Hoa Kỳ. Vâng thưa quý vị, tiếp nối với các chi tiết liên quan đến bản tin chúng tôi đã nêu lên hồi sáng này trong phần tin của việc Face Today. Hiện nay thì các thành viên ở trong WGA được gọi tắt là các nhà văn, các nhà biên kịch, các ký giả, à, phóng viên họ ờ, của phim trường hiện nay đang đứng ra trong một cuộc à, diễn hành và biểu tình mạnh mẽ nhằm đòi hỏi các quyền lợi của họ. Việc này xảy ra kể từ năm 2007 sau khi một cuộc đình công vào thời gian đó trải qua hơn một uh, gần một năm trời hơn 3 tháng thưa quý vị thì đã làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ thiệt hại mất 2 tỷ Mỹ Kim đối với công nghệ sản xuất phim ảnh và truyền hình của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì người ta chứng kiến một số đông các thành viên của tổ chức WGA à, đã diễn hành trên đại lộ số 5 giữa đường 37 và 18 38 tại New York chặn lối vào một số các cái hội trường nơi sẽ được dành để ra mắt những chương trình mới cho tổ chức New Friend of Peacock, dịch vụ phát trực tuyến của NBC Universal. Đây được xem là một khoảnh khắc tồn tại đối với chúng tôi, lực lượng biên kịch và lực lượng nhà văn. Nhà văn, diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn Danny Strong đã trả lời với câu hỏi của The Hollywood Reporter trên đường dây điện thoại. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang rất tập trung và tôi nghĩ rằng tất cả những gì mà chúng tôi đang yêu cầu về cơ bản là đúng và đó là một loại công bằng cơ bản. Có nhiều nội dung hơn bao giờ hết Tuy nhiên, lương của nhà văn đã bị giảm đáng kể vì tất cả các nguồn doanh thu này đã bị loại bỏ. Ông Strong nói thêm, chúng tôi cảm thấy mô hình tài chính hiện tại đối với việc phát trực tuyến nói riêng là không công bằng và nó cần phải được điều chỉnh. Nó cần phải được điều chỉnh cách đây 3 năm. Nhưng những người viết đã rất ân cần vì vấn đề đại dịch Covid-19. Họ đã chọn không đề cập đến các vấn đề này vào thời điểm đó bởi vì đó là khoảng thời gian đáng lo ngại chưa từng có đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Tuy nhiên những vấn đề này giờ đây thì chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với lực lượng biên kịch và viết truyện phim. Truyền hình thực tế chỉ trở nên lớn hơn, nó chỉ chiếm một phần thị phần lớn hơn và nó sẽ thống trị ngành truyền hình trong nhiều thập niên tới. Do đó bây giờ là thời điểm mà chúng ta cần có một được một phần thu nhập hợp lý được lấy được từ những chương trình như thế này ý của họ là những chương trình hiện nay một số các tài truyền hình đã sử dụng các cái chương trình này chẳng những họ đã chiếu trên các hệ thống truyền hình trực tiếp của họ à, chính thức mà họ còn phát hình ở trên các cái hệ thống như là Netflix và YouTube mà những cái phát hình như thế này họ đều mang lại một cái lợi nhuận cho nhà sản xuất Tuy nhiên, những người biên kịch thì vẫn giữ ở một cái mức lương như bình thường chỉ viết cho chương trình TV bình thường. Do đó mà họ đã lên tiếng nói của mình và yêu cầu một sự công bằng đối với cái việc ờ, đình công này thì ở tại New York và ở tại Hollywood thì những cái chương trình late night show của nhiều danh hài chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức là vì các chương trình này đều cần phải có kịch bản mỗi ngày, mỗi đêm để có thể thực hiện chương trình của mình. Và do đó là chúng ta sẽ thấy là các chương trình này có thể bị đình trệ. Ngoài ra thì những cái chương trình series truyền hình vào à, mùa này trong những tháng này đó là những cái chương trình cuối cùng của series và họ sẽ khởi đầu vào vài tháng tới thì những chương trình đó cũng sẽ bị ảnh hưởng một cách trực tiếp nếu như không có một thỏa thuận giữa lực lượng nhà sản xuất cũng như là công đoàn của những người biên kịch. Và bản tin kế tiếp liên quan đến à, sản phẩm tiêu thụ thưa quý vị. Hàng ngàn tấn khí nguy hiểm đã thoát ra từ các sản phẩm tiêu dùng. 5.000 5.000 tấn hơi có khả năng gây hại từ 33 loại sản phẩm tiêu dùng đã thải ra tại tiểu bang California vào năm 2020. Đó là theo một cuộc nghiên cứu mới được công bố trên Environmental Science and Technology Journal, tức là tạp chí khoa học và công nghệ môi trường. Khí ép là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, Volatile Organic Compounds được viết tắt là VOCs, Loại này biến thành khí khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng mặt trời. Chúng là những hóa chất được sử dụng trong các sản phẩm thông thường như dầu gội đầu, kem thoa da, xà bông rửa chén và chất tẩy rửa gia dụng, vân vân. VOCs phổ biến nhất là formaldehyde thường xuất hiện trong sơn móng tay, dầu gội đầu và đồ trang điểm. Một số loại VOCs có liên quan đến bệnh hen suyễn và ung thư cũng như gây tổn thương gan, thận hoặc là hệ thần uh, thần kinh trung ương. Theo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ tức là EPA, mức độ nhiễm độc trong nhà thường thường cao hơn. Trên thực tế thì nồng độ của nhiều loại VOC luôn luôn cao hơn trong nhà, có khi cao tới 10 lần so với ngoài trời. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Ban Tài nguyên Không khí California. Họ đã tìm thấy hơn 100 loại sản phẩm có chứa VOC đã bị chính quyền tiểu bang California ghi nhận là có hại. Các chuyên gia cho biết việc tìm kiếm những giải pháp thay thế an toàn hơn là chìa khóa để tránh khí độc hại tiềm ẩn thì Consumer Brands Association tức là Hiệp hội Thương hiệu Tiêu dùng, nơi đại diện cho các nhà sản xuất nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia dụng, đã không bình luận về cuộc nghiên cứu này. Mặc dù phân tích được thực hiện trên các sản phẩm được bán tại California, các sản phẩm tương tự được bán trên khắp nước Mỹ và có thể trên toàn thế giới. Các chuyên gia cho biết việc tìm kiếm các giải pháp thay thế là một cách quan trọng để tránh khi độc hại tiềm tàng. Sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm xanh đã mang lại một số lựa chọn an toàn hơn. Và các chuyên gia cũng cho biết sử dụng bộ lọc trên nước máy là một cách quan trọng để hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại như là PFAS và các bác sĩ cũng được khuyên là nên kiểm tra mức độ này ở những người có nguy cơ cao. Một thẩm phán liên bang đã ấn định vào ngày mai thứ Năm sẽ có một cuộc điều trần giữa các lực lượng đội ngũ luật sư của cựu tổng thống Donald Trump và lực lượng các công tố viên trong vụ án tiền bịt miệng của quận Manhattan. Các luật sư của Donald Trump đã yêu cầu thẩm phán giám sát vụ án tiền bịt miệng của luật sư ờ, của công tố viên Manhattan chống lại cựu tổng thống không được bịt miệng ông bằng lệnh bảo vệ do bên công tố đề nghị. Chúng ta cũng cần lặp lại thưa quý vị là sau khi mà vụ việc này được đưa ra thì cựu tổng thống Donald Trump thường hay đưa ra những ý kiến của mình trên trang Truth Social của ông ấy đề cập đến các chi tiết và các công tố viên ở phía quận Manhattan đã đưa ra lập luận rằng vụ án hiện nay đang được sự giải quyết và đang à, được điều tra thì không được thảo luận về bất cứ các chi tiết diễn biến nào liên quan đến các phiên tòa. Tuy nhiên, phía luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đưa một lập luận ngược lại. Họ nói rằng cấm cựu Tổng thống Trump thảo luận một cách công khai về những bằng chứng chống lại ông ấy là vi phạm quyền hiến định của cựu Tổng thống Trump trong việc đưa ra lập luận của ông ấy đối với người dân Mỹ về lý do tại sao ông ấy nên được bầu làm Tổng thống. Và do đó là phía đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái phản ứng và đề nghị là công tố viên không nên đưa ra các lệnh cấm này về những cái bàn thảo chung quanh các dữ kiện về cái vụ án. Ngày mai thì một thẩm phán liên bang đã ấn định là sẽ có một cuộc điều trần diễn ra giữa hai bên để xét xem là có tiếp tục hoặc là bác bỏ tất cả các chứng cứ từ phía đội ngũ luật sư của cựu tổng thống Donald Trump khi họ đề nghị đề, đề, nghị việc này hoặc là sẽ giúp củng cố thêm các uh, luật lập luận của các phía công tố viên để có thể giữ vững cái lệnh này và chúng ta sẽ chờ xem cuộc điều trần này sẽ diễn ra vào ngày mai à, vào ngày mốt thứ năm Vâng thưa quý vị, với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin kết thúc phần tin tức ngày hôm nay ở đây cùng với Thanh Thảo và anh Dũng. Xin cầu chúc quý khán giả một buổi tối an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin này ngày mai. Chương trình Vietfast Tonight được bảo trợ bởi Planet Coffee Roasters được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ 1888 461 2679. Trung tâm BST dầu khuynh diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. Pechanga Resort Casino khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Thơm quá đi, thơm quá đi. Cà phê hòa tan 3 in 1 thơm quá đi thôi. đậm đà, rất béo Đúng là ly cà phê có chất lượng Có thể dùng cho cà phê sữa nóng hay sữa đá đều ngon Hãy đến với Planet Coffee Roaster Trung tâm S&P xin kính chào quý vị Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng Tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu khuynh diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise, sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và ngạt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Discover your perfect combination at Pachanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at the Changa Resort Casino. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.